vết đất đỏ, vết xì dầu, vết bút chỉ màu sáp. Đây chỉ là vài vết bẩn cứng đầu, ô mô dễ dàng đánh bật. Ô mô mới với các hạt đỏ tí hon sẽ nhanh chóng thấm sâu, bẻ gãy liên kết giữa vết bẩn và sợi vải. Đánh bật 99 vết bẩn cứng đầu. Bột giặt Omo tốt hơn bao giờ hết